cho thị trường nội địa Nhật để các bạn có thể à, lựa chọn cho mình một cái à, con bếp ưng ý và phù hợp với mức giá của mình muốn mua thì ở hai cây đầu tiên sẽ có một cây nút nhấn và một cây nút xoay được đánh số thứ tự từ 1 cho tới 13 à, thì ở mỗi cây nó cũng đã được rút ra một con rồi khách đã đến mua khách đã chốt ờ, mỗi con ở một cây bây giờ tôi sẽ bắt đầu vào con số đầu tiên là con số 1 đây là dòng bếp Paloma có mặt men chống xước giá là 1 triệu 6 thì các bạn ờ, chọn được cho mình một cái con bếp nào thì mình sẽ ờ, chụp hình ngay cái vị trí của cái con đó rồi gửi cái hình đó và kèm theo cái mã số series này để nhân viên bên ờ, cửa hàng chúng tôi sẽ gửi cái hình chi tiết qua cho các bạn xem các bạn có thể gửi ờ, qua Zalo, Viber hoặc là Facebook qua số điện thoại là 0909 306 149 Tiếp theo con bếp số 2 được sản xuất vào năm 2016 nè Bếp này có mặt men chống xước Bếp này thì tôi có tặng kèm thêm một cặp kiềng dự phòng và cũng đã gắn cái công tắc rang. Tại vì á, đây là cái công tắc rang nè. Bởi vì à, những dòng bếp ga Nhật á thì cái que cảm biến của nó nó chỉ chịu nhiệt độ là hai trăm rưỡi thì bếp nó sẽ khóa ga lại. Có một số bếp thì nó sẽ có cái nút 3 giây như hiển hình như con bếp ở vị trí số 3 này. Thì nó cũng chỉ tăng cái que cảm biến lên 300 độ thì nó cũng sẽ tắt. Vì vậy, ở bên shop chúng tôi á có gắn cái loại công tắc rang này giúp cho các bạn à, nấu hoặc là rang những món mà có nhiệt độ cao được thoải mái không sợ bị tắt lửa các bạn sử dụng à, bếp của mình ở nhà mà muốn gắn thế công tắc rang này thì có thể liên hệ đến shop chúng tôi để nhân viên có thể được hỗ trợ cho các bạn thêm tiếp theo ở vị trí số 3 đây là con bếp Paloma có à, có cái mặt sơn giá thì chỉ có một triệu tư thôi và đi kèm với mã số số của nó đây Tiếp theo con bếp số 4 là dòng bếp Rinnai giá 1 triệu 7 cũng có mặt men chống xước. Con bếp số 5 năm sản xuất của nó là năm 2016 cũng có mặt men chống xước và tôi cũng có tặng một cặp kiềng dự phòng. Và đây là cái à, công tắc rang đây. Các bạn bật qua phía bên à, trái này á, phía bên trái này, phía bên trái đây là bật cái tính năng rang đó lên. Còn khi mà các bạn bật qua phía bên phải này là tắt cái chế độ rang đó đi thì bếp nó sẽ trở về cái trạng thái hoạt động bình thường. Con bếp số 7 được sản xuất vào năm 2017 cũng là dòng bếp Rinnai có mặt men chống xước và shop chúng tôi cũng đã gắn cái à, công tắc rang vào rồi nè giá chỉ có 1 triệu 8 thôi mã số của nó là 072244 nó đã bị bay mất cái số rồi đây tôi sẽ đọc lại là 072244 đây là phía trên mặt bếp ở đây ừ. bếp có mặt men chống xước nè thì cái que cảm biến này là cái que cảm biến khóa ga khi nước cạn nồi nè nó sẽ đạt nhiệt độ hai trăm rưỡi thì bếp nó sẽ khóa ga và ở cái que bên đây giống đầu mẫu hàng này á là cái que khóa ga khi tắt lửa tiếp theo ở cái cây bếp nút nhấn tiếp tục con số 8 năm sản xuất của nó là năm 2017 đây là dòng bếp Paloma tôi sẽ tặng thêm một cặp kiềng dự phòng có mặt men chống ờ, xước tiếp theo là con bếp số 9 giá 2 triệu đây IC 800B mặt men chống xước con bếp số 10 cũng là dòng bếp Prenai có mặt men chống xước đây ừ. tiếp theo là con bếp số 11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 bếp này thì có mặt kính cường lực viền nó bằng inox khi mà phải có nồi đặt lên á thì nó mới cho phép ta đánh lửa sử dụng bếp hiệu bếp là Rinnai tiếp theo con bếp số 16 cũng là dòng bếp Rinnai thì nó cũng có những cái tính năng giống như ờ, bếp ở phía bên dưới thì nó cũng sẽ có tính năng là nấu ờ, cơm nấu cháo và hẹn giờ nấu cho bếp bên phải ở bếp bên trái thì nó sẽ có nhiệt độ chiên chế độ nấu ờ, nước sau 5 phút bếp sẽ khóa ga còn ở phía trên á, là chế độ hâm nút ngoài bìa phía bên tay phải là cái nút 3 giây chọn cái chế độ rang nhưng nó cũng chỉ có thể tăng cái nhiệt độ ổ que cảm biến lên 300 độ thôi thì nó sẽ tắt lửa nếu các bạn muốn gắn cái công tắc rang đó vào thì tôi cũng sẽ gắn vào đó gắn vào thì các bạn có thể liên hệ đến shop để được ờ, yêu cầu gắn thì tôi sẽ đối với những cái dòng bếp này á, có nút 3 dây sẵn ở trên bếp rồi á, thì tôi sẽ tích hợp vào bên trong bếp ở cái nút 3 dây đó luôn thì các bạn sẽ đè giữ để nó sáng đèn lên thì nó sẽ kích hoạt cái que cảm biến lên ở cái nhiệt độ tối đa ta có thể nấu được những món có nhiệt độ cao thoải mái không sợ bị tắt lửa nữa tiếp theo con bếp số 17 đây là dòng bếp Paloma thì nó cũng sẽ có những cái tính năng giống như những cái con bếp khác nhưng đối với dòng bếp này thì nó sẽ có thêm cái tính năng là hẹn giờ nấu cho cả hai bếp tiếp theo là con bếp Rinnai thì đối với dòng bếp Rinnai này á cũng có mặt kính cường lực có kiền và nắp che đầu chia lửa là inox thì bếp con bếp này thì nó chỉ có nướng một tầng lửa thôi và nó cũng có hẹn giờ nướng ở hai bếp nấu thì nó cũng đều có những cái tính năng giống những con bếp khác thôi tiếp theo con số 19 đây là dòng bếp Paloma cái mặt nó có viền màu đỏ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 kiểu mặt riêng tiếp theo tôi sẽ qua những dòng à, bếp âm ngoài bếp dương ra thì có sẽ cũng sẽ có một số loại à, bếp âm như ở phía dưới cùng này số 21 bếp này là bếp điện từ âm hiệu là Toshiba giá chỉ có 3 triệu rưỡi thôi <coughs> tiếp theo một dòng bếp âm mặt men chống xước hàng trưng bày ở số 22 bếp này được xuất xưởng vào tháng 9 năm 2019 đây các bạn có thể ờ, nhận biết ở bên trong cái tem của nó bên trong hộp pin này đây là cái đầu chờ dây sạc đây tôi đã làm sẵn và để gọn ở trong hộp pin này đây các bạn có thể nhận biết qua được tháng 9 năm 2019 thời gian còn rất là gần tiếp theo nữa là đến số 23 đây là con bếp ga âm mặt kính tràn viền hiệu là Rinnai và đây là những cái bảng chọn chức năng của bếp bên ờ, trái bếp bên trong và hẹn giờ nấu cho cả ba bếp và phía bên ờ, phải này là hẹn giờ nướng chế độ nướng theo loại thực phẩm nè ừ. tiếp theo ở số 24 đây là số 24 đây thì đây là dòng bếp ờ, âm mặt men chống xước thì con bếp này á nó chỉ được à, dùng lướt qua thôi chứ không có được dùng nhiều như những cái à, con bếp khác thì con bếp này ở phía học pin này nó đây nó được sản xuất vào tháng 8 năm 2019 thì nó chỉ trước cái con bếp hàng à, trưng bày ở phía dưới á, một tháng thôi các bạn quan tâm được những cái dòng bếp nào mà lựa chọn cho mình ưng ý á, cho mình rồi á, thì các bạn hãy chụp lại cái màn hình và đánh dấu với vị trí con bếp đó có thể các bạn gửi kèm thêm một cái mã số để ờ, nhân viên chúng tôi có thể gửi hình chi tiết cho các bạn xem để tiếp tục với ờ, video clip ngày hôm nay thì tôi sẽ quay lại với cái con bếp chính đó là dòng bếp Rinnai RT64 GH7S2 thì đây là tôi sẽ test bếp này để giao cho khách nè giờ dạ, tôi sẽ tháo cái mặt bếp ra để cho các bạn xem được cái à, nội thất của bếp đây các bạn có thể nhận biết à, cái độ mới qua ống điếu của nó đây ừ. còn à, vàng trắng luôn tỏ bếp này cũng chỉ là dùng rất là ít thôi đây nội thất bên trong của nó đây bây giờ tôi sẽ đóng nắp lại để các bạn xem được cái ngoại thất và test những cái tính năng của nó đây cái đầu chia lửa đó đây hộp kim nhôm nguyên khối nè đây. ở phía bên à, trái này thì còn được sử dụng nhiều hơn là ở mép bên phải này bên phải này thì còn cái ống điếu này còn rất là đẹp nè ờ, bên phía bên à, phải này là dùng ít hơn phía bên trái đây là cái kiền của nó đây giờ tôi sẽ cho các bạn xem ngoại thất và test những cái tính năng của nó nãy rồi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 bây giờ tôi cũng sẽ thử pin sạc này để các bạn cùng theo dõi thì pin sạc tôi chỉ sử dụng có một cục thôi nên nó không đủ độ dài với học pin thì tôi có kèm thêm một cái lò xo đây thì khi nhận bếp về á, thì các bạn sẽ móc một đầu của lò xo mà tôi cũng đã cậy hở cái chân ra nè vào cái lỗ phía trước của cực dương là dấu cộng này để nó tiếp xúc được với cực dương và nó cũng sẽ không bị trượt sau đó các bạn sẽ đẩy cục pin vào bên trong đầu còn lại của lò xo á,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 và tăng cái nhiệt độ của cái que cảm biến này nè lên 300 độ <coughs> thì khi mà ta nấu những món có nhiệt độ cao á, ở que cảm biến này nó đạt đến 300 độ thì nó sẽ khóa ga lại rất là bất tiện thì tôi đã khách có yêu cầu á, là gắn thêm cái công tắc rang vào à, bếp này thì tôi cũng đã tích hợp cái nút à, công tắc rang đó vào ở cái nút 3 giây này thì khi mà các bạn à, sử dụng á, thì các bạn chỉ việc